Chào các bạn Ngày hôm nay các bạn mời các bạn cùng Thanh Tân vào vườn để thu hoạch hoa thiên lý nhé Và hôm trước ờ, ngày 24 tháng 7 năm 2021 thì Thanh Tân đã hướng dẫn các bạn là bón phân silic cho hoa thiên lý cho hoa mẫu đơn cho sâm ngọc linh vân vân các loại và là các loại cây trồng Đấy, và ngày hôm nay thì à, sau khoảng 11 ờ, ngày từ ngày 24 cho đến ngày 24 tháng 7 cho đến ngày hôm nay là ngày 5 tháng 8 thì trên dàn thiên lý của chúng tôi đã thu được 3 lần rồi đấy 3 lần rồi cứ 3 ngày là chúng tôi thu một lần thì nó được rất nhiều bông và ngày hôm nay là thu hoạch lứa thứ tư lứa thứ tư và nó nhiều hoa như thế này các bạn này đây các bạn có thể nhìn thấy là cái dàn thiên lý này không không tức là bò chưa kín dàn nhưng tỷ lệ hoa thì đã chát một lượt như thế này là cứ vài ngày mình không thu hái thì nó lại nhiều hoa như thế này các bạn này thì đây các bạn cùng thanh tân các bạn nhìn thấy này đây đây nhá đây các bạn này, hoa này hoa này mỗi đốt một chùm hoa đấy hoa rất nhiều như thế này đây các bạn này đấy nhá đấy, còn những cái chùm ở bên dưới này tôi chưa nâng lên được đây các bạn này nó chát một đường hoa như thế này đây nhiều vô kể luôn chỉ một góc này thôi nhưng mà cũng đã rất nhiều hoa như thế này rồi Đấy. và tôi có thể hái cho các bạn để chúng ta đi tổng thể một quanh vườn đã à đây đây đây chúng ta lại đến với cái góc này nữa à, sau đó thì chúng tôi sẽ hái để cho các bạn và cân lên xem là cái dàn này nó được mấy lạng hoa cho các bạn này đây những cái chùm hoa to như thế này các bạn này đấy mỗi đốt một chùm nhá đây đây một chùm này chỗ này một chùm này và tay tôi đây nữa một chùm là ba chùm và dưới này một chùm nữa là bốn chùm đây bốn chùm hoa trên một cái đoạn dây này trên một đoạn dây như thế này bốn chùm hoa liền và ra ngọn này nó còn rất nhiều hoa nữa các bạn ạ đấy hoa rất là to chùm hoa rất là to và nó tươi hoa các bạn này những cái hoa đấy là hôm đây. nay có thể thu hái được rồi đấy. những cái hoa này hôm nay thì sẽ thu hái tí sẽ thu thì hái. tí nữa chúng ta sẽ đến phần thu hái để xem là một cái dàn nhỏ như thế này thì đây tỷ lệ đậu quả của nó thế nào cái này tí nữa có khi mình phải um, cái này bởi vì là mình để dành đáng nhẽ thu hôm qua thì hôm nay mình để dành cho nên là đây quả nó rất to như này các bạn này đấy mỗi dây một đây nhé chúng ta có thể đến với một cái dây như thế này đây khi mà bón phân silic thì hoa nó sẽ mỗi đốt một chùm hoa đây một chùm đây một chùm đây một chùm đây một chùm và những cái đốt ở trên này những đốt ở trên này thì nó sẽ hứa hẹn là sẽ còn ra hoa tiếp các bạn ạ đấy mỗi đốt một chùm hoa nhé cái này là nghĩa thu rồi đấy nhưng mà vì do để dành ngày hôm nay quay video lên chúng tôi chưa thu hái đấy. và các bạn nhớ dùng tôi một điều là bón phân vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 Và ngày hôm nay là ngày dương lịch là ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021 Và ngày âm lịch là ngày 27 tháng 6 năm 2021 Trong khi nhiệt độ miền Bắc nước ta đang ở dao động 35-37 độ Thì trên dàn hoa thiên lý của chúng tôi vẫn trổ bông sai như thế này Vẫn trổ bông sai như này đây Có thể nói là mỗi đốt một chùm hoa các bạn này Mỗi đốt một chùm hoa hoa sai như thế này và trên này nữa này đây chỗ nào cũng vậy chỗ nào cũng vậy các bạn ạ nhưng mà cái dây thì mình thấy tại vì là tí là mình phải vào dưới Đấy, cầm gian mình nhìn thế này thì là không không thấy nhiều không, hoa không thấy nhiều hoa nhưng ở bên dưới nó rất nhiều các bạn nhưng mà khi ta vạch lên thế này đây các bạn đây. hoa rất đi là nhiều hoa rất à. nhiều và sai đây. sai hoa đấy khi vạch lên này là, là, là Vì... rất nhiều hoa cái chỗ này là nó không có đất ăn các bạn ạ cho nên là ừ các bạn chỗ nào là hoa nó nhỏ nếu như chúng ta trồng ngoài đồng mà uh, đất nó nhiều đất ăn ấy thì sẽ uh, hoa sẽ to hơn thế này nhiều các bạn ạ đây các bạn có thể là nhìn theo tay tôi đây mỗi đốt một chùm hoa Đấy. mỗi đốt chùm hoa và hoa rất là to Đấy. to và mới bón phân được ờ, hơn chục ngày nhưng mà cũng đã được ba lứa hái rồi ba lứa hái rồi và hiện nay thì hoa đang rộ nhưng thời điểm này cũng chưa phải là rộ nữa đâu các bạn nhé khi mà mưa xuống thì nó sẽ còn rộ hơn thế này rất nhiều và bạn có thể quay dùm tôi vào trong bên trong à, mình có thể nói về cái mầm hoa này các bạn này đây mầm hoa nó mập như thế này các bạn này đấy mầm đây mầm hoa này tôi kéo một chú mầm vào đây đây mầm nó bơi ra tua tuổi như thế này thì báo hiệu rằng dàn hoa này đầy sức sống đầy triển vọng các bạn ạ đấy sức sống đầy triển vọng đây mầm nó mập như thế này mà mà đây này mỗi đốt một chùm hoa như này hoa có nghĩa là đốt ra đến đâu thì hoa ra đến đó ví dụ như cái đốt này đốt này thì từ những cái hoa từ đầu kia cho đến đầu này cho đến đây và đây xong đến đây thì bắt đầu nụ lại đang ra vừa phát nhánh vừa vừa vừa phát lá vừa phát hoa các bạn ạ đấy nó rất là sai và mầm uh, lên nhiều như thế này thì cái vườn này tương lai hứa hẹn rất là tốt và sau đây thì chúng ta uh, quay vào bên trong giàn để chúng ta thấy rằng vâng, gầm hoa gầm dàn của đây thì rất nhiều hoa có thể thấy này đây hoa sai như thế này đây những cái chùm hoa to như thế này các bạn này đây chùm hoa to và tươi như thế này đấy đây mỗi đốt một chùm các bạn nhé mỗi đốt một chùm đốt nào cũng có hoa đấy và đây bạn có thể giúp tôi từ quay từ phía này sang đây Đấy, và chúng tôi sẽ quay cho các bạn là bên trên đã sai rất sai rồi nhưng bên dưới lại còn sai hơn nữa bên dưới lại còn sai hơn nữa và ở đây lá vàng thì cũng rất ít các bạn ạ đấy đây bạn có thể quay tiếp tục vào đây ở phía này thì ít mà hoa thì nhiều các bạn ạ thì ít hoa thì nhiều các bạn và hoa phân tán đều trên dàn chỗ nào cũng sai chỗ nào cũng sai chứ không phải là chỉ một chỗ sai mà nhiều chỗ không sai các bạn nhé đấy chỗ nào cũng sai đây đấy Đấy, những cái chùm hoa này sát xin xít nhau rất sai như thế này Đấy. và đây mình sang phần kế tiếp các bạn nhé đây trong này nó hơi tối một chút đây như các bạn thấy này những chùm hoa này to chưa và sai đây kế tiếp và có những chùm cá biệt có những chùm những đốt là hai chùm hoa các bạn ạ hai chùm hoa liền đây này xem luôn cái trong cái ấy lá rất đẹp đây này lá của nó đây từ từ đây các bạn nhé từ trên cao này từ trên chùm trên giàn này xuống này đấy chỗ nào cũng có hoa và hoa sai lá thì rất đẹp các bạn này lá lá đẹp như thế này Đấy. lá đẹp là mỡ mỡ tơ các bạn này là mỡ này đấy không có biểu hiện của sâu bệnh các bạn ạ không có sự biểu hiện của sâu bệnh đây chúng ta có thể nhìn thấy là bất kỳ chỗ nào hoa cũng sai chi chít như thế này đấy. đây chúng ta có thể nhìn tôi đứng xa để chúng ta có thể nhìn thấy tổng thể gian ừ, ngọn bơi ra rất nhiều các ngọn này cứ mỗi một đốt lại gọi lại ra cùng một lúc mỗi đốt ra một lũ ngọn bơi hoa to đẹp ừ. và sau đây thì chúng ta là chúng ta xem cây gốc của nó nhé các bạn nhé đây cái phần gốc thì cũng như là phần hôm hướng dẫn các bạn làm bón phân đấy thì hàng ngày chúng ta lên tưới nước giữ ẩm cho cho hoa và vừa rồi thì chúng tôi cũng có tưới cho một chút đạm tức là nó chỉ vào chỉ đến độ khoảng ờ, một cái cây này thì chúng ta chỉ cho khoảng độ vào một thìa non non một thìa cà phê thôi đấy đấy một non một thìa cà phê thôi nhưng mà bây giờ là mầm Đấy. còn lại ngoài ra là không bón gì hết các bạn ạ từ hôm bón phân silic đến giờ thì chúng ta chúng tôi chỉ bón cho có lon nửa thìa à, cà phê chúng tôi tưới vào đây tưới vào cái gốc này thì cái mầm nó ra nhiều như này mầm, mầm nó mập à? mầm trên thì tu tủa mầm dưới thì thì thì, thì bắt đầu lại vươn ra nhiều tức là nó sẽ ra nhiều nhánh hơn nữa đấy nó nó nó còn tiếp tục ra nhiều nhánh hơn nữa thì cho thấy rằng cái cây hoa thiên lý này nó còn rất là uh, sức khỏe của nó rất là là là, là tốt đấy nó còn rất là tiềm năng và chúng tôi có thể rắc chấu vào đây rắc chấu vào đây để cho nó giữ ẩm nó làm xốp đất nó giữ ẩm cho cây đấy và sau đây chúng ta đi đến với cái quy trình là hái hoa thiên lý các bạn ạ Đây những cái chùm hoa rất to như này các bạn này Đây các bạn này Hoa như này là cũng hơi quá rồi một tí rồi Tại vì chúng tôi đợi đến ngày hôm nay quay cho nên là Đáng nhẽ là phải thu hôm qua hôm kia Thì mình lại à, thu hơi muộn Thành ra là đây chùm hoa rất là to như này Đấy Và những hoa như thế này là đã được đã đến kỳ hái rồi các bạn ạ ở đây về quy trình bón phân thì ờ, trong lúc hái thì tôi tranh thủ tôi nói với các bạn một chút là khi trồng ấy có một số hỏi bạn hỏi là khi trồng thế nào thì khi trồng thì mình mua giống về mình trồng bình thường thôi các bạn ạ mình trồng bình thường khi nào cây bén rễ thì bắt đầu lúc đó mình sẽ thả một nắm silic một à, một nắm lân năm thao hoặc là nếu như các bạn có phân hữu cơ thì các bạn có thể rau hữu cơ bón thêm một nắm hữu cơ vào gốc thế rồi ờ, sau đó thì một thời gian sau thì mình cũng có thể tưới nhử bằng đạm tưới một chút để cho nó cho cây nó nó bốc lên Đấy. rồi sau đó thì mình cứ trong cứ, cứ tưới nước hàng ngày thôi mình không cần phải bón nhiều đâu các bạn ạ Đấy. để cho nó, cây nó bắt đầu leo dàn nó vào giai đoạn leo dàn thì khi mà nó leo dàn thì mình ờ, trong quá trình nó leo như vậy thì thi thoảng mình cũng khoảng 2 3 tháng thì mình bón cho bón phân silic một lần. Mình lại bón mỗi gốc mình như thế này thì mình chỉ bón một lắm thôi các bạn ạ. Mỗi gốc là mình chỉ bón một lắm thôi. Thế và lâu lâu thì mình ờ, thả cho nó thêm một nắm nâm vào gốc và mình có thể tủ gốc bằng dơm dạ bằng chấu để cho nó cỏ nó không lên Rồi thì ở đây thì Thanh Tân đã thủ gốc bằng lá chuối các ạ để giữ và chấu để giữ độ ẩm cho cho cây đây những chùm hoa các bạn này tươi này to này nhưng mà ở đây là vì là thiếu đất màu ăn mình trồng trên một cái vỉ hè tận dụng của gia đình Thanh Tân cho nên là hoa nó không to cho nên nếu như các bạn trồng ngoài đồng thì khẳng định với các bạn là nó phải to gấp 3 lần như thế này nó phải to bằng như này đấy nó rất to và nó thơm lắm các bạn ạ cái dàn này thì ờ, mình đứng ở tận bên kia mà bên này cũng rất là thơm thế và trong cái giai đoạn mà nó ra hoa này thì ờ, cứ sau khoảng độ ờ, 10 nữa hái Vâng sau khi đã hái xong thì chúng ta cùng cân lên để xem là cái dàn này nó được bao nhiêu mấy lạng trên cái tổng lượng dàn này các bạn nhé đây cân trở về không các bạn này đấy cân trở về không này đây tôi đặt cái rổ đấy lên nhé xong rồi chúng ta sẽ trừ bì đi à, nó được là đi 6 được 7 lạng, 7 lạng. nó được 7 nặng 3 Đấy, nó 7 lạng 3 thì bây giờ mình đổ cái này ra đây Đấy, mình đổ cái này ra đây để mình cân xem cái rổ nó được bao nhiêu Đấy. cái rổ này nó được uh, gần nó gần 4 nạng ờ, kia gọi cho là 7 nặng hoa đi thì cái này nó là uh, ờ, cái bì là 3 3 lạng thì gọi cho là 4 nặng đi 4 nặng thì vậy là nó được 3 lạng hoa các bạn ạ 3 lạng 3 lạng hoa như vậy là nó được ba lạng hoa trên một cái dàn mà nó chỉ ừ, chưa được bằng hai cái chiếu đấy thì mà mà nó hoa nó đã nhiều như thế này rồi hoa nhiều và nó rất là thơm hoa này ăn nó rất là ngọt và giòn các bạn ạ thì về phần hướng dẫn um, hướng dẫn à, bón của hoa thiên lý thì chúng tôi cũng hướng dẫn các bạn rồi hướng dẫn thì chúng tôi cũng hướng dẫn rồi và uh, bón phân thì chúng tôi hướng dẫn bón phân cũng như là uh, thiệu về cái dàn hoa kim lý chúng tôi đã làm rồi thì cái quy trình làm rất là đơn giản và cách chăm sóc rất là đơn giản thì các bạn nên ừ, ứng dụng thử cái phân silic e này để xem là hiệu quả trên không chỉ là hoa thiên lý mà có thể trên đỗ cô ve đỗ đũa rồi mướp đắng bầu bí vân vân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 thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh nhé